Em Mảnh Quay à, xin kính chào toàn thể cô chú, anh chị và các bạn yêu Hoa Lan Chúc à, tất cả anh chị em một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn à, thành công trong cuộc sống Đây là những cây giống ờ, cố hương và hồng xòe, hồng chiêu chi. Mùa hanh khô. Các anh chị ờ, nhớ là tưới lan để cho lan có một độ ẩm để lan phát triển. Mùa này chuẩn bị ờ, làm mầm gốc đến nơi rồi nhá mọi người Chào ờ, Đương Bùi nhá Chào Vườn Lan Bá Đỉnh Chào tất cả anh em nhà mình nha Chúc mọi người ờ, một năm mới thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống toàn bộ bạch tuyết và các loại giống năm nay không bán cho ai cả bởi vì em rất yêu cây lan đấy nên là em ờ, đam mê nó năm nay ờ, dù lan rẻ nhưng nó vẫn là một ngành nghề Ờ, đã được ờ, chính phủ chấp thuận đấy thành lập ra hiệp hội AOV Việt Nam chào tất cả mọi người còn cả nhà uh, ai uh, tháo dàn làm việc khác thì cứ làm thôi nhưng với em thì em vẫn luôn đam mê cháy bỏng mọi người làm việc khác để mưu sinh mục đích để phục vụ cho đam mê của mình. Trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em và những người yêu hoa lan đã luôn yêu quý em Mạnh, luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ vườn lan Mạnh Còi. Chúc ờ, cả nhà yêu Một năm mới được vạn sự như ý Một năm 2022 ờ, là một năm uh, kinh tế khó khăn Không riêng gì là ngành lan cả mà tất cả các ngành nghề Bất động sản có đang đóng băng cơ cả nhà nhé Đấy Chào Nguyễn Thái Phong Em chào thím ạ Thím ờ, là một người ờ, rất là tâm huyết trong ngành lan Khi mọi người ờ, run sợ thì thím vẫn đầu tư Đấy. chị vẫn uh, tin tưởng vào những gì mình đã làm và uh, à, thím đạt được uh, một thành công rất lớn chúc mừng cho thím dương nhé chúc thím uh, năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý một năm uh, 2023 à 23 tràn đầy khởi sắc Không bây giờ cũng ờ, bảo ờ, gần 11 giờ rồi anh ạ Không không tươi sớm đâu Anh chào bằng nhá Tương lai sẽ là một 1.500 mét bạch tuyết phủ vườn nhá Nên uh, vừa rồi lan đắt hay lan rẻ thì mạnh còi không bán bạch tuyết nhá Còn giữ nguyên cả cây ờ, ươm ra được cho lẫn ờ, những cây nái trong vườn không bán tí nào hết bảo duy không tên còn rất nhiều em trái dương công nhá Cảm ơn thím rất nhiều Lúc mọi người ờ, không còn niềm tin Và run sợ với cây lan thì thím lại đi gom cây Đó Thím ờ, rất là quyết đoán và bản lĩnh Năm nay cố gắng làm một vườn bảo duy thôi anh em ạ Chào Long Dream nhá chào tất cả mọi người Đấy. đây cả nhà thấy chưa đấy mọi người ờ, bỏ chơi lan nhưng mà em vẫn luôn có niềm tin cháy bỏng với những gì mình đang đi và đã chọn đấy Mình phải biết rằng là lộc trời ban từ cây lan để có cuộc sống ngày hôm nay. Cho nên Mạnh Còi không bao giờ bỏ. Dù thị trường có ra làm sao, mình vẫn cứ chơi, vẫn cứ yêu và vẫn cứ tin. Ở nhà nhé. Đây toàn bộ là nái bạch tuyết nhé Toàn bộ nái bạch tuyết Mạnh chưa cắt nhé Chưa cắt nhân còn nguyên luôn Đấy Rất nhiều bạch tuyết Đấy các bác bảo em tháo lan Thì hôm nay em à, quay cho cả nhà xem Đấy Những chậu nái bạch tuyết khủng bố Đây Rất nhiều nái bạch tuyết Đây Đấy Chào em à, Nguyễn Thị Hà nhá Tết ờ, sắp về đến vườn rồi em ơi Đấy. Chào Nguyễn Việt Cường nhá Chúc Nguyễn Thị Hà năm mới ờ, và gia đình ăn khang thịnh vượng nhá Đấy. Hồng nguyễn Thủy Mình sẽ làm những tác phẩm Để mùa tới chơi hoa Đấy Rất nhiều Hồng nguyễn Thủy luôn Đấy các bác bảo em ờ, bán tháo lan đâu Tháo mà, mà lan của em còn nguyên như này à? Chuẩn luôn anh Trần Lâm ạ. Đấy. Quay cho mọi người xem có giống như cái lời đồn không? Miệng lưỡi ờ, thiên hạ thì nhiều lắm trò lắm. Đấy. Chào Nguyễn Văn Định nhá Á à, Hậu Đấy Và um, Hậu Quy Thủy Rất nhiều Cảm ơn em gái Nguyễn Thị Hà nhá Chúc em mọi điều tốt lành Mùa xuân năm ấy đây là những cây nái bục lai nhé mọi người Có ờ, mỗi uh, Trước chi nở hoa thôi em ạ Nhưng cũng lâu lâu rồi Mùa xuân năm ấy Sao sáng soi cuối trời Hàng vạn uh, kia HO đây cả nhà Đấy Hàng vạn những kia HO vẫn cứ chăm sóc để chơi không bao giờ sẽ chán cả bởi vì trong con người mình nó là đa xuất phát từ đam mê chứ không phải là chụp giật đấy hay thấy thiên hạ làm thì mình bắt chước làm theo đấy chuẩn bị làm ờ, chậu cho mùa tiếp theo nhé mọi người đây mình cho cả nhà xem đây khu trồng cọp của mạnh đây nhá đấy đây cả nhà biết đây gì không ạ đấy người đẹp không tên này đấy, người đẹp không tên nhá thấy chưa đấy. cờ đỏ đấy cả nhà đấy Bảo Duy nái thế cả nhà ơi Đây Bảo Duy nái Nhá Đấy Bảo Duy này Bảo Duy này Đấy Sơn Nữ Sơn La này Đấy à, Đây cũng là Bảo Duy này cả nhà này Thấy chưa Bảo Duy này Cây này ờ, rất dài Cây Bảo Duy rất dài luôn mọi người ạ Dài kinh khủng luôn chào Mạnh Nguyễn nhá Đấy, Bảo Duy này Không tên này Đấy, không tên này Đấy Không tên chưa cắt đâu nhá Đấy, còn đây này Đây là không tên nhá Đây không tên đây À nếu mà em 4 triệu được cái không tên 10 mét không thì em em uh, chắc chỉ mua được hàng thường thôi em uh, học lên nhá. Đấy. Cái không tên này đang nụ bói nha mọi người này Đấy Chào Trần Văn Thọ nha Đây là vĩnh Khang đã cắt nha cả nhà này Kỳ vĩnh Khang này Đấy, Mắt trâu này Đấy, Mắt trâu rất là dài luôn cả mét luôn ạ Đây là đôi mắt pleiku của em Mạnh này Đấy Chào Hoàng Lâm nhá Chào tất cả mọi người Có rất nhiều Anh chào em Nam nhá Chào Mạnh Táo Chào anh Mạnh nhá Đấy. Mình quay vườn cho cả nhà xem Đấy xem là Mạnh Còi đã tháo lan chưa Hay là tháo giàn chưa nhá Đây Rất nhiều giàn nhá 1.500 mét dàn còn nguyên nhé cả nhà Đấy. Đầu tư ra trả được thì các bà cả nhà bảo đi tháo đây mà, mà làm gì Còn máu là còn đang muốn làm thêm chứ Tết này mà anh Mạnh Đinh lì xì cho mắt ngủ với tuyết thì ngon nhất Ui giời ơi tưởng gì em mà đến vườn anh còn tặng luôn cho một kỳ với tuyết chứ không phải là lì xì mắt nữa nhá Chào em Thắng nha, à, Hôm nọ anh nhắn tin không thể trả lời à, cái, cái, cái, mắt Bảo Duyên nó, nó, có bật lên không ạ? Bật chú à, à. <coughs> rồi cuối cùng cũng phải bật hết không?